Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Sài Gòn Thì uh, trong clip này thì mình sẽ cho anh em cùng xem Đấy, và cùng tìm hiểu về một cái con máy đánh bài Trong cái tầm giá rất là hợp lý cho anh em Đấy, thì uh, về cái dòng máy đánh bài này thì là một cái dòng sản phẩm mà hỗ trợ cho anh em đi chơi bài lá cực kỳ là tốt đấy có rất là nhiều các cái dòng sản phẩm khác nhau có thể giúp anh em đi chơi được bài lá ví dụ như là các cái dòng như là ví đổi bài hay là kính áp tròng đấy thì ờ, mỗi sản phẩm nó có một cái ưu điểm riêng một cái nhược điểm riêng còn về cái dòng máy đánh bài này ấy, thì gần như là hoàn hảo anh em nhé đấy tại sao mình lại nói là hoàn hảo tại vì cái dòng máy đánh bài này nó sẽ giúp cho anh em mà chơi được rất là nhiều trò liên quan đến bài lá ví dụ như là các cái trò nên là tiến lên này đấy hay là sâm lốc hay là ba cây liêng phỏng đấy bài cao bình sập sám bình sóng lá bình ấn độ đấy là có thể giúp cho anh em chơi được rất là nhiều trò liên quan đến bài lá là như vậy cái thứ hai là về cái độ chuẩn xác của nó thì nó là 100% anh em nhé đấy độ chuẩn xác của nó là 100% khi anh em sử dụng cái sản phẩm này là anh em có thể biết được cho mình là bài nào là lớn nhất hoặc anh em có thể lấy được cái bài lớn nhất về bài mình rất là hiệu quả cho anh em đúng không ạ đấy thì về cái con máy đánh bạc này đấy thì khi anh em đi chơi sử dụng này đây cho anh em cùng xem qua về nó khi mà anh em mua về một hộp nó sẽ có cho anh em đầy đủ máy đó một cục pin dự phòng đi kèm rất là ok cho anh em đấy thì con máy này hình thức của nó thì anh em có thể nhìn đây thấy ở đây đấy nó giống như một con uh, Oppo hay như một con Samsung đấy. con máy này anh em có thể lắp sim nghe gọi hoàn toàn là bình thường Đấy, anh em vừa có thể sử dụng thay thế một chiếc điện thoại của anh em anh em vừa có thể dùng nó để kiếm ra tiền đấy, rất là ok cho anh em đúng không đấy thì khi anh em đi chơi sử dụng con máy này đấy, anh em đăng nhập vào trò chơi như thế nào đấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em qua về cách đăng nhập và cách sử dụng đấy và mình sẽ test cho anh em xem luôn về chất lượng của cái sản phẩm này như thế nào cái độ hiệu quả của nó như làm sao anh em nhé cho anh em cùng xem này đấy anh em muốn đăng nhập vào game anh em bấm vào gọi sau đó anh em bấm thăng 1388 thăng đấy nó sẽ hiện lên một cái giao diện hình như thế này anh em thấy không anh em bấm vào được hạ cánh giúp mình nhé thì đối với một cái máy này anh em có thể chơi được rất nhiều trò nhưng mà anh em chỉ sử dụng mua được ba trò chơi bất kỳ đấy tức là anh em có thể là mua được ba trò bất kỳ ví dụ như là anh em muốn mua trò liêng trò ba cây xong rồi trò sâm lốc đấy là ba trò mà anh em hay chơi là anh em mua ba trò đó anh em sử dụng đấy thì khi anh em mua trò chơi rồi thì anh em hãy bấm vào phần đã mua các trò chơi còn đây là một cái máy mới này đấy, thì mình sẽ bấm vào phần trò chơi sảnh cho anh em cùng xem ở đây nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này anh em có thể thấy rất là nhiều mục rất là nhiều trò khác nhau cho anh em ví dụ như à, anh em muốn đi chơi à, sâm lốc hay là ba cây thì anh em bấm vào phần à, anh em muốn chơi liêng hay là ba cây yeah, anh em muốn chơi liêng hay ba cây nhưng bấm vào phần ba cây giúp mình đấy nó sẽ hiện lên rất là nhiều trò mỗi trò của nó sẽ có một cái mã số riêng thì những cái mã số này thì anh em chỉ cần à, khi mà anh em mua máy ấy, thì là anh em cần tìm hiểu về cái trò nào thì mình sẽ tư vấn cho anh em về cái mã số của nó anh em nhé đấy còn là vì nếu mà tư vấn hết ở đây thì nó sẽ rất là dài thì ví dụ như mình muốn đánh trò liêng đúng không mình muốn đánh liêng thì cái mã đánh liêng ở đây nó sẽ là 3027 này bài 3 cây 52 lá bài 3027 cái dòng thứ ba đây anh em nhìn này cái chữ ở đây nó sẽ có đây chữ màu đỏ đây nó sẽ có cho anh em là một bên là thử một bên là mua anh em đúng không ạ chữ thử và chữ mua mình test cho anh em thì mình bấm chữ thử còn ví dụ anh em muốn mua trò chơi nhá anh em kết nối wi-fi anh em bấm chữ mua là được hoàn toàn miễn phí cho anh em mình bấm thử cho anh em này. thì ở trong này nó sẽ hiện lên rất là nhiều phần cài đặt như thế này thì những cái phần cài đặt này thì à, anh em nào mà cần biết chi tiết cụ thể thì hãy liên hệ qua số hotline trên màn hình cho mình 0564177777 đấy còn à, đây thì mình chỉ cần test cho anh em về cái tốc độ báo và cái độ hiệu quả của nó đem lại cho anh em rồi nhá mình muốn bắt đầu trò chơi này thì anh em lưu ý cho mình là cái mắt camera nó sẽ nằm ở bên tay trái màn hình như này anh em đặt này ví dụ anh em đặt ở đây thì khi anh em đặt bài anh em đặt trong cái khoảng mắt camera này giống là một đường thẳng khoảng tầm 35 đến 40 cm sau đó anh em đặt bài này đây mình sẽ đặt cho anh em xem này đấy anh em chỉ đặt bài trong máy báo này anh em nghe thấy không ạ máy báo 7 tức là sao tức là mình đang để chế độ mà cắt lá để được bài lớn nhất máy báo 7 tức là nhà số 7 sẽ là nhà lớn nhất cho anh em này mình lấy ra 7 lá này một này hai này ba bốn này năm sáu bảy sau khi mình bỏ đi 7 lá rồi thì mình chia thì bài của mình sẽ là bài lớn nhất anh em nhé đấy mình đang để là bốn nhà đấy mình đang để là bốn nhà rất là ok cho anh em anh em thấy không bài này bài này có 5 điểm này bài này hai điểm này đấy bài của mình đây bài của số 3 thì 7 điểm nhưng mà 76 rô còn bài của mình này anh em có thể nhìn thấy 7 nhưng mà 7 zero đấy ra lớn hơn thì cái máy này nó tính chuẩn cả chất cho anh em nhé đấy nên anh em yên tâm sử dụng à đặt này máy báo máy báo một bỏ đi một lá giúp mình sau đó chia này đó anh em thấy không bài mình 9 điểm này đấy 9 caro lớn nhất trong đây rồi đấy đấy là cái chế độ mà cắt lá để bài anh em được bài lớn nhất còn có một cái chế độ khác khi mà anh em đi chơi liêng ấy mà anh em hay đánh ẩm tẩy thì anh em sử dụng cái chế độ này cũng rất là ok này đó là chế độ mà báo nhà nào lớn nhất cho anh em đấy báo nhà nào lớn nhất cho anh em này ví dụ đây mình đặt cho anh em theo đấy mình đặt cho anh em cùng theo này anh em nghe thấy không ạ máy báo một máy báo một tức là sao tức là nhà số 1 này sẽ là nhà lớn nhất nhá đấy máy báo nhà nào lớn nhất cho anh em thì khi máy báo một thì tức là nhà số 1 sẽ là nhà lớn nhất anh em có thể thấy bài mình là liêng 123 này các cái bài khác bài này 9 điểm này cũng thua bài mình đấy 7 điểm anh em thấy không ạ máy báo thì cực kỳ là chuẩn xác cả điểm cả chất cho anh em nên anh em hoàn toàn yên tâm khi sử dụng này Rồi, đặt báo này máy báo 2 tức là nhà số 2 này lớn nhất này chia cho anh em luôn xem luôn anh em có thể thấy ván bài này nhá anh em nhìn không ạ bài mình có một điểm này bài này cũng một điểm này rồi bài này ba điểm nhưng mà là ba di cơ còn bài này cũng 3 điểm nhưng mà ba caro anh em đấy đấy ba điểm vẫn là lớn nhất ở trong đây rất là ok thì anh em nào ấy mà muốn tìm hiểu kỹ hơn cho mình những cái dòng sản phẩm máy đánh bài này hoặc anh em muốn sở hữu ngay cho mình bộ sản phẩm máy đánh bài thì hãy vui lòng là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình 0564177777 đấy hoặc là kết bạn nhắn tin qua zalo cho bên mình đều được anh em nhé thì những anh em nào ở gần cơ sở bên mình có thể đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về sản phẩm bên mình thì có hai cơ sở cơ sở một là ở bến xe mỹ đình hà nội cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 thủ đức thành phố hồ chí minh đến nơi alo đến số hotline trên màn hình cho mình sẽ có người ra đón anh em dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về các cái bộ sản phẩm luôn còn anh em nào ở xa khi đặt hàng bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện nhận hàng được phép kiểm tra hàng sau đó thanh toán tiền rất là ok cho anh em luôn thì cuối video cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo